quý vị và các bạn, trong đêm qua và sáng nay, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm và di chuyển lệch về phía biển. Đồng thời, đới gió đông nam ẩm hình thành sẽ khiến cho miền Bắc chuyển nhiều mây hơn. Hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ cũng xuất hiện nhiều. Riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa nhỏ. Còn trong ngày, đới gió ẩm này vẫn còn hoạt động. Vì thế, ở Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất trong khoảng 23 đến 26 độ. Với các tỉnh thành phố khu vực phía Tây Bắc Bộ, ảnh hưởng của gió đông nam ẩm không đáng kể, trời vẫn có nắng, mức nhiệt ngày duy trì ngưỡng 25 đến 28 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Dự báo sương mù mưa phùn có thể kéo dài ở ven biển và đồng bằng Bắc Bộ đến hết ngày 16 tháng 3. Riêng tại khu vực vùng núi Bắc Bộ từ tối nay đến ngày 16 tháng 3 có thể có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 17 tháng 3, miền Bắc hưởng nắng, ít mưa, nền nhiệt bắt đầu tăng dần. Không khí lạnh yếu đi, mưa ở miền Trung đã giảm nhanh. Sang ngày hôm nay trời chuyển nắng trở lại, nhiệt độ toàn miền đều tăng thêm từ 2 tới 3 độ. Cao nhất trong ngày tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế tăng lên mức 26 đến 28 độ. Khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi nhiệt độ 27 đến 29 độ. Còn tại khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ cao 29 đến 32 độ, trời nắng ấm. Dự báo xa hơn trong tuần sau, miền Trung có thể sẽ bước vào một đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay. Thời tiết ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong hôm nay vẫn duy trì không mưa, ngày trời có nắng. Trong đó Nam Bộ vẫn sẽ tiếp tục là khu vực có nền nhiệt cao nhất cả nước với mức nhiệt phổ biến từ 31 đến 34 độ. Còn ở Tây Nguyên nhiều địa hình núi cao nên nhiệt độ dịu mát hơn, phổ biến trong khoảng từ 27 đến 30 độ.